điệu thật rồi à? này đấy 136 style cao hơn rồi này tới ờ, tới 143 còn bên kia thì có kia thì có một à, trăm ba mươi nó hơn nhau 8 điệu à, hơn nhau mười mấy điệu hơn nhau mười mấy điệu luôn hả 13 13 điệu còn này, tiếng của nó thì à, nhiều tiếng tiếng thì nó chọn theo kiểu cách khác bấm nhiều lên tiếng khác này không bấm tiếng này ừ. mà thằng này nhưng mà mấy cái tiếng trong này nó có giống mấy tiếng cũ không hay là nó, y chang nó cải tiến thêm thôi thêm, thêm nhiều thôi. tiếng hơn lại tiếng mới nghe phần này hợp âm của nó thì nó khác hơn đằng kia xíu là mua về là nhấn vô phần hợp âm thì nó sẽ sai à, mới đầu mua về của nó thì nó sẽ bị như vậy và nó sẽ là hiện trạng nó như vậy bấm hợp âm là tự nối chỉnh qua vào cái phần này, này. nhấn là thứ ra đô trưởng luôn à, hay vậy mà nhanh vậy không mình nhấn qua phần khác phần số 2 này để trở về bình thường là sẽ không bị lỗi ha cải tiến lỗi luôn rồi nha nó tưởng lỗi không biết tôi mua về tưởng lỗi mà bị lỗi ừ, ừ, do ừ. là người không biết đâu là nó làm cho nhanh tay hơn nó xử lý bàn phím nhanh hơn nha các bạn do phím tắt đúng không là biết nó bình thường như vậy ha bình thường là như vậy à bình thường của nó này mình bấm nhưng mà tưởng bị lỗi này bình thường nó đô trưởng vào nó đang bị trưởng này bị lỗi này ừ. nó làm kiểu khác ừ. mà chỉnh cái này này đâu rồi thì nó sẽ bị sao ấy nên trở về bình thường ừ. đây số 8 đây đó nhấn qua này là bình thường đô trưởng la theo còn nếu mà trở về vị trí cũ này nó sẽ bị lỗi này. À. bấm qua chế độ này này thì nó là bình thường rồi tất cả dòng E273 đều bị cái này lỗi này nha vậy thì hãy chuyển qua cái phần này là trở về chế độ bình thường đấy à, còn điệu của nó thì nó cũng giống như thằng trước thôi nó không khác gì nhiều nó không phải bị lỗi mà là do nó làm vậy đúng không đúng rồi rồi chơi nhạc cho mấy bạn nghe đi Các bạn khi đến shop đồ bơi tiên cá Tion mua đồ bơi tiên cá được giảm giá mua đàn tiên cá đây do là thấy shop hoàng piano đập vô trong mặt liền giới thiệu cái đàn mới để học đàn 3 triệu 3 E273 model E273 model mới 2020 2020 cái này là 20 2027 2018 2017 2018 á lâu rồi sao 2020 được ừ. này 2020 mới ra nha mọi người nhiều cập điệu, nhật đèn tiếng. mới á nhiều điệu nhiều tiếng hơn cải tiến nhiều hơn chút đây hướng dẫn cách sử dụng này này nút demo này ừ. là nghe nhạc máu này metronome metronome mà ngó nhịp này tempo nhanh chậm này thích bấm nhanh chậm thì bấm vào đây ha. À đó đây cộng trừ lên này đó bấm vào đây đó có thể chọn uh, hợp âm này ACMB là hợp âm hiển thị hợp âm này chọn style bấm ACM tắt đi này không hợp âm bấm vô gì này đó này là voi là tiếng này chọn tiếng piano này cộng lên là tiếng piano nhưng mà làm theo kiểu nhóm đó đó là được nhiều tiếng piano organ cũng vậy để phía trên organ này bấm ừ. lên mình sẽ này ừ. Đó. nó vẫn quay lại chỉnh còn bấm hẻ quay cho khác luôn nó sẽ lên 60 mấy song cũng vậy song là nhạc máu thôi bài nào đó thì cũng muốn y chang vậy bấm được nhiều bài nó sẽ chạy bài này. theo được trong nhóm của nó là bài gì đó điệu cũng vậy luôn điệu latin này đó bốt xe lên này ha đó con đi bộ lại của con này thì nó sẽ qua cái trang khác luôn lúc bấm từ ờ, Latin nó sẽ qua trang Word luôn đó qua trang khác luôn này rồi qua tới Latin và cha cha ba cộng lên rồi đó đó còn phân sàn này thì sẽ chỉnh nhiều cái chỉnh uh, bàn phím thì vọt, rồi chỉnh chớp sút tan chỉnh độ ba ngân ấy, cũng có luôn rồi chỉnh hiệu ứng còn nút này nó hiệu ứng này à, chỉnh hiệu ứng đi vào trong phân sàn hoặc là thích chỉnh tempo lên tông xuống tông thì cũng vào phần sàn luôn nhấn nút phần sàn tempo lên tông xuống tông này đó thích lên uh, spawn list này chỉnh bàn phím hợp âm đó lên nữa nè volume tiếng của bàn phím này thích cộng lên tiếng to này